Alo xin chào tất cả các bạn nha Hiện tại là bây giờ đó là 7 giờ 7 giờ sáng Vào thứ sáu nha các bạn Thì đây là mình sẽ quay lại cái con đường này Video này mình làm mà chủ yếu là mục đích để lưu giữ lại những kỷ niệm các bạn Mình muốn ghi lại những hình ảnh ở Sài Gòn Trong những ngày mình sinh sống Thì bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn sáng nha các bạn đó bạn thấy là đường 6 lúc 7 giờ thì ở Sài Gòn đây là đường ngõ này ngăn nha các bạn thì đường này nó kẹt vào nhiều cao điểm thôi vào khoảng à, những cái giờ mà đi làm và giờ nó tầm á thì nó mới đông còn bình thường nó cũng không kẹt đâu Sài Gòn à, những ngày này hiện tại đang là mưa các bạn với lại đang có bão vô nên là ban ngày nó vẫn mưa thường á là nó mưa vào cánh chiều mà nó nhiều hơn nhưng mà lúc sáng á, thì thỉnh thoảng vẫn có vài bữa mưa vào buổi sáng các bạn nhưng mà đa số là nó sẽ mưa vào năm giờ chiều cho nên là đi đi đường Sài Gòn những lúc này thì các bạn phải luôn luôn có mưa thì nói thật á đi Sài Gòn hay bắt kiểu mùa nào các bạn cũng đều phải mặc áo mưa hết nó thì mưa bất cứ lúc nào còn ở mùa mưa thì chắc chắn rồi mấy hôm nay là cái ngày nào cũng mưa không mưa sáng thì mưa tối chiều và hai lắm nha mỗi lần mưa là nó chỉ nhắm vào khoảng năm giờ chiều á cái dừa mà tăng tầm á thì nó sẽ mưa và ngập hết đường và khiến cho giao thông nó bị ách tắc cho nên là các bạn thấy là rất là nhiều nhiều ngày bị tắt đường vào lúc tăng tầm và thậm chí là những cái bạn nhà xa thì à, có thể tới 8 8 giờ 9 giờ mới về tới nhà thì ở trên trung tâm á, thì kẹt, kẹt nhiều còn ở thủ đất này cũng kẹt nhưng mà ít ý này chỉ cạc ở cái khu ờ, đường ờ, tô ngọc văn nè rồi võ văn ngăn chủ yếu hai đường đó là nhiều các bạn kho bằng căng nữa kho bằng căng cái nhánh nhỏ mà mùa vào chợ thủ đất ấy định ghé vào mua xôi nhưng mà <laughs> thôi <laughs> bây giờ bữa nay ăn cái khác đi thì ở đây ờ, mua lượng sáng là nhiều đó các bạn nó nhiều món lắm ví dụ như xôi xôi rất là nhiều rồi bánh ướt bánh hỏi mấy món ăn mà ờ, rẻ rẻ thấp thấp á là chỗ ờ, đó bánh mì cũng vậy bánh mì thì thì quán có 12 cái chỗ 15 mình thì hay ăn xôi nhiều mình bữa nay đổi món đi đây các bạn đây là những ảnh ở cái ngã tư tô ngọc văn với phạm văn đồng các bạn <laughs> cái đường ngay là chụp kẹt xe luôn vào ờ, nhất là vào chiều á chiều đang về chiều á rồi mưa quá là coi như kẹt tung ngắt luôn tại vì ở đây nó có một cái đặc điểm á là cái đường nó là ngã tư nó giao với lại à, hai cái con đường lớn á cho nên là lượng xe đi nó đông rồi mà cái đường của Hồng Văn á thì nó lại nhỏ quá rồi kề tên với xe lửa này đi ngon quá nữa rồi thôi có lần xe lửa nó là đẹp ngát luôn cho nên là mình ngại chạy vô cái đường đó lắm thì các bạn bây giờ là mình đang chạy vào hướng trung tâm thành phố này các bạn mình đang ở đường Phạm Văn Đồng nha khúc này thì không có nhiều đường xóm nha các bạn các bạn phải coi bên ờ, cầu Bình Lợi nha nè các bạn lưu ý nha mình mà đi cái đường ờ, ở Sài Gòn á đây là cái đoạn mà vừa có cầu rồi chưa ở trên đường Bà Cái Chồng á thì các bạn có hai đoạn đường nè ở bên trái ở bên kia đó là cái làn đó là chỉ cho xe máy chạy vào lúc 6 giờ buổi sáng nha từ 6 giờ đến 9 giờ sáng rồi 9 giờ sáng rồi ta cấm không cho đi nó có thông báo các bạn ấy các bạn cho nên các bạn để ý mình mình đi đường có thông báo ấy xong mình đi đó là công an nó hay đứng nó chặn hết nếu như mình đi uh, sau 9 giờ 9 giờ đến 8 giờ đó nó sẽ tùy vào cái thời điểm mà người ta sẽ dán các bạn khác nhau đó, còn bên này là cái đường sông hành cũng trong các bạn còn phía này ngay chỗ khu Điệp Bình này thì ờ, hôm nay thì mình thấy không có kẹt xe như mọi hôm mọi hôm có những ngày vừa nè là đông lắm giờ là đúng là cao điểm luôn á các bạn có nhận ra đây là đâu không đây chính là Gigamon các bạn sau khi mà qua cái đường này á là nó sẽ sắp tới cái đoạn Bình Triệu cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi cái này giống như một cái đặc sản ờ, của Phú Quốc các bạn không phải của Phú Quốc nhưng mà cái dân đi về trước <laughs> đi ngon qua hai cầu lớn này mình sẽ quay lại cho các bạn xem thử là ở cái đoạn này nó sẽ kẹt xe không nha đó bạn thấy xe bên đầu nó đông đông hơn lúc nãy rất nhiều nè với đoạn ờ, lên cầu bạn bạn đi đường hai chuối nha tại vì chỗ này lâu lâu cũng xảy ra nhiều cái vụ va chạm đó mình ở bên lòng cao mà mình muốn lên cầu á phải rẽ qua trái đi thẳng thì cũng được nhưng mà cái kia nó cầu vượt á mình đi nó sướng hơn mình chịu khó mình để mình quan sát để mình qua luôn đường để mình lên cầu nếu như mình đi lên cầu á thì sẽ rẽ qua trái đó còn đi dưới bạn là thường sẽ rẽ qua bên ờ, bến xe đi ở dưới thôi này mình khuyên các bạn đi chậm chậm thôi nghe đâu lâu đường nó băng của băng lại cho nên là cũng nguy hiểm lắm mình cứ đi từ từ quan sát đây đây là view ờ, dưới cầu bình lợi các bạn đó phía dưới này nè đây các bạn nó chuẩn bị nè cái đường này là ta hay rẽ qua phải qua trái này không qua bằng lại á cái làn đi thẳng á là không cho xe máy đi còn hai lần trong á là xe máy đi được nha các bạn lúc kẹt xe người ta hay ờ, băng qua cái lề ô tô ta đi luôn cho nên mới có hiện tượng mà cứ băng kéo qua đó cho nên nó nguy hiểm mới lại cái đường bên ngoài đó là cảnh sát hay đứng nha các bạn mình cứ đi đường cao cho nó an toàn đúng luật ở đây kia là cái cầu ờ, tàu lửa đi các bạn sẽ sẽ làm riêng những cầu riêng cho tàu lửa đi tàu trắng các bạn đó các bạn thấy là đông rồi nè cầu là đông rồi các bạn vừa qua cầu Bình Lợi là thấy dân cư nó đi đông thẳng lên luôn bây giờ mình sẽ tấp vào lề mình kiếm đồ ăn mua đường sáng các bạn đây là có bánh mì nè mì giống như bánh mì ờ, kẹp thịt rồi đó đây là túi kỳ rồi các bạn đây là có bánh hỏi nè quán này cũng ngon này các bạn không biết cái này uh, mát không phở bánh mì nói chung là đường này nhiều đồ ăn lắm bánh mì bình định đây cũng ngon nè tại vì mua đông á mấy gái mà mua nha lâu quá các bạn thôi mình đi lấy <laughs> chỗ khác mua vậy rồi <laughs> Ê, có những quán bánh mì mà nó đắt thì thì đắt nha còn những quán này nó không có ai ăn luôn á đây vô đây mua trà đi em lái nó ổn mày rồi bánh mì 6 nấm 12 nghìn đây là tiền cả cá nha các bạn bao nhiêu anh 12 à 18 9 10 1 12 rồi rồi, rồi cảm ơn rồi xe mình là gần hết xăng nữa rồi rồi ok lên đường thôi đó bánh nước là bánh muốn xào để các bạn có cầm ép nữa nha các bạn các bạn nào thích ăn cái gì thì cứ mua cái đó thôi đi dài mình quay lên đấy các bạn thấy là ví dụ như mà nhân viên à, một người đi làm ở trên trung tâm á là phải trải qua một đoạn đường như thế này các bạn nó sẽ đi qua rất là nhiều cái điểm kẹt xa, đó là mưa lại bắt đầu mưa thế này, quá chán luôn á chuyện là mưa râm râm râm lá mưa to luôn á thấy chưa cho nên là mình đi Sài Gòn là phải luôn luôn đêm ống mưa thay các bạn nếu không là dính chữ lúc nào không hay hay là những anh mà đi phát ờ, tờ rơi các bạn ai chỗ những ngã tư biển lớn như thế này lúc nào cũng có ba bốn người đó. thậm chí nhiều hơn phát tờ rơi mà nhiều anh ngộ lắm nha phát tờ rơi mất nết mình không nhận á ai cứ nhét trên xe này là cứ tải dục vô cái chỗ ờ, mình ngồi á rồi là cái túi á thậm chí những cái túi cái áo mình nhét vô túi luôn hỏi chấp nhận được không đồng mấy giờ làm nó kiếm tiền nhưng mà làm cái thái độ này tự là mình không có thích lò luôn á hồi trước á là đã có những cái đợt mà nhà nước mình à, phạt thì ra có quy định được phạt á phạt nó chủ có tờ rơi á nhưng mà không có xử lý được tình trả nên là vẫn còn những cái tình trạng mà hiện nay Chứ hồi trước có thời gian các bạn là mình ờ, thấy những cái nét người dân phòng á, công an dân phòng á Người ta đứng ở tư á, anh nào phát được đây là người ta chửi liền nha Kiểu như cũng đuổi đi thôi chứ còn cũng không có giữ gì ví dụ mình ờ, vi phạm nhiều quá đó Người ta mới ờ, mời về làm việc thôi được thời gian thôi chứ kiểu như không có kiểm soát được hết á ở đây là đâm ra cũng không làm gì được nó vẫn tồn tại đến bây giờ trời mưa rồi các bạn ơi chắc bây giờ mình phải uh, tắt video thôi chứ như thế này là nó ướt hết camera của mình luôn mà có mưa vô nữa để qua ngã tư này mình sẽ tắt video nha thì rất là tiếc không thể quay được hết cái đường vào trung tâm các bạn thì chắc là hôm sau mình sẽ quay lại để các bạn ở đây là đang ở cái đường không kỵ này các bạn đó bạn thấy chán chưa đó thì thấy người ta bắt đầu mặc ôm mưa này đứng ăn có tư mặc luôn rồi là kẹt xe là cái chết rồi nó các bạn cũng hiểu một phần lý do tại sao mà xe bắt đầu nó kẹt lại khi trời mưa đó đó mà con ghê không trời ơi trời ơi trời ơi một <laughs> rừng luôn <laughs> để như ghi lại được cái cảnh này <laughs> Mình kiếm chỗ mình tắt bua này có mưa mà không ra luôn á Áo mình nó đầu ướt hết rồi Ai Mình sẽ tắt vào đây là có mưa ấy già trắng mà ấy trời ơi mấy giờ này có mưa vô có nó tạnh mưa các bạn <laughs> nó cũng cái rác mà nhỏ lắm cho nên là, là mình có thể quay tiếp các bạn xem này các bạn thấy thấy chỗ hồ Ben Khuê nè ở đây là cái đường hồ Ben Khuê kết với lại à, Hoàng Nguyên Thủ á sắp tới ngã ba là người ta rải cũng nhiều á đâm ra nó cũng hơi sạch nói gì nói mà cái đoạn cái khu này các bạn yên tâm á những quán mà ở mặt tiền như này các bạn thấy là nó bán rất là đắt nha mát cũng mát nữa mát nhưng mà đắt nha đắt tiền quá bạn thấy là đồ ăn người ta bán tầm ba ba mươi trở lên không á ba lăm rồi nhiều lắm cho nên là mình lựa chọn quán ăn cho nó phù hợp với tiền các bạn cái chỗ này là bán rẻ này cho ờ, nên là các bạn thấy là những người mà đi làm á mà không có bao ăn á người ta thường là làm nấu cơm các bạn nấu cơm mình đem theo mình ăn để cho nó nó vừa ngon vừa sinh mà nó vừa rẻ nữa chứ à, dụ như là mình lương thấp quá mà ăn ngoài ăn ngoài tươi tới ba ba mươi ba mươi lăm nghìn là cũng thấu tiền lắm đó chứ mình để dành nó được bao nhiêu đâu đó thì cái đoạn này các bạn cũng có xi nhan nha nói chung là cái đường nào rẽ các bạn xi nhan hết đi cái tội mình cũng thói quen á khi mà đi rồi nó đi nhanh ngoài nó quen nó đến những đoạn đường mà hai con sắt mình quên luôn đó là phải ờ, nộp tiền ngu giờ mình đang đi đường Nguyễn Đồng Tuyển các bạn thì uh, mình rẽ qua phần hai rồi mình đi tới cái đường Trường Sa cái đường mà dọc sông á mình sẽ kết thúc video nha các bạn video này mình thấy cũng dài rồi thì ở video khác thì à, có thêm những chủ đề gì đó mình sẽ qua với bạn thêm. nói chung là cũng chủ yếu là mình đi xa thôi tại bây giờ là mình chỉ có mình đi xa mình đánh rỗi mình ghi lại những cái nơi mình đã đi qua lưu giữ kỷ niệm các bạn chứ còn những thời gian khác thì mình thực sự không có thời gian để mình làm những vlog về cuộc sống gì đó núi mình đi xe mình rảnh mình quay á mình nói chuyện với các bạn có gì hay mình chia sẻ mình quay lại nè mình quay xong cái chợ đây kết thúc video nha đó chỗ này đường tăng trưng hòa các bạn nè đường qua chợ nè chợ này cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không lớn lắm cũng được quay quay chợ này là hai mươi mấy năm rồi